tâm tấn. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những diễn biến quốc tế đáng chú ý nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Thời gian gần đây, tình hình chiến sự tại Kherson miền nam Ukraine ngày một thêm nóng sau khi có cảnh báo chính quyền Kiev đang dồn lực lượng nhằm kiểm soát lại vùng đất này. Ngày 22 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đang ngăn chặn nỗ lực xâm nhập của Ukraine vào tỉnh Kherson, nơi Nga đang tích cực sơ tán dân thường để đề phòng một cuộc phản công quy mô lớn hơn của Ukraine. Cùng ngày, hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một máy bay chiến đấu đa năng Su-30SM thuộc lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã phát hiện và bắn hạ một máy bay của lực lượng vũ trang Ukraine. Ông cho biết, Ukraine cố gắng chọc thủng phòng tuyến Mykolaiv và Krivorok bằng cách sử dụng hai tiểu đoàn chiến thuật di chuyển nhiều theo hướng từ tỉnh Kherson. Tuy nhiên, tất cả nỗ lực tấn công đều bị đẩy lùi và Ukraine đã mất hai xe tăng, 9 xe bọc thép và 13 ô tô. Trong khi đó, ông Vladimir Ikonikov, người đứng đầu bộ phận y tế tỉnh Belgorod của Nga cho biết, số người bị thương trong cuộc pháo kích của Ukraine vào thị trấn Sebekino thuộc tỉnh này đã tăng lên 12 người và hai thường dân thiệt mạng. Theo vị quan chức này, hai người thiệt mạng bao gồm một người đàn ông và một thiếu niên 14 tuổi. Các nạn nhân được cho là đã mất trước khi được đưa đến bệnh viện. Tỉnh trưởng Belgorod, ông Vyacheslav Glakov cho biết, hiện nhiều khu vực ở thị trấn Sebekino đang bị cháy và nhiều cơ sở hạ tầng dân sự đã bị hư hại. Về phía Ukraine, Yukin From dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, các lực lượng Nga đã phóng 40 tên lửa hành trình và 16 máy bay không người lái vào các mục tiêu tại Ukraine. Theo báo cáo, Nga đã tấn công năng lượng và cơ sở hạ tầng quan trọng ở 9 khu vực trên khắp Ukraine, trong đó có các tỉnh Kharkov, Zaporizhia, Odessa và Mykolaiv. Báo cáo cũng cho biết, Moscow đã nã tên lửa vào thành phố Nikopol, tỉnh Donetsk. Lực lượng cảnh sát quốc gia Ukraine cho biết, quân đội Nga đã nổ súng vào thành phố Vochaz, tỉnh Kharkov, bằng các loại pháo 152 ly. Theo phía Ukraine, cuộc tấn công đã phá hủy hai ngôi nhà, nhiều cơ sở hạ tầng và một chiếc ô tô. Hiện phía cảnh sát chưa ghi nhận thương vong trong dân thường. Theo báo cáo của Washington Post mới được công bố, Ukraine đang gặp khó khăn về hệ thống phòng không. Ukraine đang gặp khó khăn về các hệ thống phòng không do sự gia tăng của các cuộc tấn công của Nga bằng tên lửa hành trình và UAV cảm tử nước này hiện có nguy cơ cạn kiệt hoàn toàn tên lửa đất đối không. Các hệ thống phòng không cũ hơn từ thời Liên Xô cũ vẫn là xương sống của hệ thống phòng thủ trên không. Phó chỉ huy Vladimir Klimin của một tiểu đoàn làm việc với hệ thống tên lửa đất đối không S-300 ở khu vực Kiev cho biết, các hệ thống có tuổi đời hàng thập kỷ, rất hiệu quả để chống lại các loại đạn của Nga. Tuy tuyên bố rằng đơn vị của mình chưa bao giờ bắn trượt mục tiêu trong cuộc xung đột, ông Klimin thừa nhận Ukraine đơn giản là không đủ hệ thống phòng không để bao phủ toàn bộ lãnh thổ rộng lớn của mình. Denis Masny là người chịu trách nhiệm đào tạo lực lượng tên lửa phòng không của Ukraine và ông hiện ở nước ngoài học cách vận hành hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia. Smasny đã cảnh báo về nguy cơ cạn kiệt vũ khí, ngay cả đối với các hệ thống có trong kho. Theo thông tin từ Defense Express, Ukraine đã nhận hệ thống radar TRML-4D đầu tiên từ Đức để bổ sung cho hệ thống tên lửa phòng không Aris mới nhận gần đây – công ty cung cấp loại radar trên là Hensoldt có kế hoạch chuyển giao cả 4 hệ thống radar cho Ukraine trong vòng vài tháng nữa. TRML-4D có khả năng phát hiện, theo dõi và phân loại nhiều loại mục tiêu trên không, chủ yếu là tên lửa hành trình và máy bay nhỏ, bay nhanh ở tầm thấp. Hệ thống có thể phát hiện và theo dõi nhanh chóng khoảng 1.500 mục tiêu trong bán kính lên đến 250 km, đồng thời độ cao phát hiện tối đa là 30 km. Trong tuần qua, Đức đã cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine thêm 5 xe bọc thép dùng để thu hồi và sơ tán, hệ thống cầu cũng như nhiều loại thiết bị và vật tư khác, trong đó có cả quần áo mùa đông. Chuyển sang các diễn biến quốc tế đáng chú ý khác. Ngày 22 tháng 10, tại cuộc họp báo, tránh văn phòng chính phủ Hungary, Gergely Gulias cho biết, nước này sẽ ngăn chặn các lệnh trừng phạt mới của Liên minh châu Âu EU đối với khí đốt của Nga. Theo ông Gulias, Hungary sẽ tiếp tục phủ quyết bất kỳ lệnh trừng phạt nào của EU đối với khí đốt của Nga, nếu điều này ảnh hưởng đến nguồn cung cấp khí đốt cho các công ty của Hungary. Ông Gegely Gulias lưu ý rằng đây không phải là một cử chỉ có đi có lại đối với Liên bang Nga và các hợp đồng khí đốt với Nga không ảnh hưởng đến quan điểm của Hungary liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Tránh văn phòng chính phủ Hungary nhấn mạnh rằng nước này không ủng hộ các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga vì chúng chỉ gây tổn hại cho chính các nước châu Âu chứ không góp phần giải quyết tình hình tại Ukraine. Quan chức này kêu gọi Mỹ và EU tham gia vào cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine cho rằng đó là cách duy nhất để đạt được giải pháp cho cuộc xung đột. Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, EU đã tiến hành các biện pháp trừng phạt mạnh đối với Nga, bao gồm cả lĩnh vực năng lượng, khiến giá điện khí đốt ở châu Âu tăng cao. Bất chấp cuộc khủng hoảng năng lượng, châu Âu vẫn tiếp tục thảo luận về các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, bao gồm cả việc áp dụng giới hạn giá dầu và khí đốt. Hôm 23 tháng 10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tái đắc cử Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong bài phát biểu sau khi kết quả được công bố, ông Tập đã lặp lại những lời cảnh báo mang theo ẩn ý của mình về vùng nước chảy xiết và những cơn bão nguy hiểm sắp tới. Bên cạnh đó, Chủ tịch Trung Quốc khẳng định đất nước của ông phải luôn cảnh giác cao độ trước những thách thức giống như một học sinh trong các kỳ thi không bao giờ kết thúc. Ông Tập nói rằng Đảng chỉ có thể trở nên bất khả chiến bại nếu cam kết tự cải cách, ngay cả khi đã có một quá khứ huy hoàng. Ông cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vững mạnh hơn và năng động hơn nhờ những cuộc đấu tranh và thành tựu trong thế kỷ trước. Tổng bí thư Trung Quốc cũng ca ngợi Đảng Cộng sản nước nhà trong việc đạt được mục tiêu thế kỷ đầu tiên. Ông khẳng định, công việc hiện nay là vì mục tiêu thứ hai, đó là trở thành một quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại và sự trẻ hóa vĩ đại của đất nước Trung Quốc. Ông nói rằng chúng tôi đã chiến đấu lâu dài và khó khăn để mở ra con đường hiện đại hóa của Trung Quốc. Trong bài phát biểu khai mạc Đại hội Đảng lần thứ 20 vào tuần trước, ông Tập cũng khẳng định nước này phải quan tâm hơn đến những nguy cơ tiềm ẩn, chuẩn bị cho các tình huống xấu nhất đồng thời sẵn sàng chống chọi với gió lớn, nước xiết và thậm chí cả những cơn bão nguy hiểm. Màn ra mắt của Ban Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan cấp cao nhất có 7 thành viên, là sự kiện được mong đợi nhất kỳ đại hội đảng lần này. Ông Tập Cận Bình cũng chính thức bắt đầu nhiệm kỳ lãnh đạo thứ ba. Ông trở thành Tổng Bí thư và Chủ tịch Quân ủy Trung ương kể từ năm 2012, giữ chức Chủ tịch nước từ năm 2013. Trong Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa 20, ông Tập Cận Bình, Vương Hỗ Ninh và Triệu Lạc Tế là những ủy viên tái cử. Những thành viên mới bao gồm ông Lý Cường, Thái Kỳ, Lý Hy và Đinh Tiết Tường. Ngay sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tái đắc cử Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng nhiệt liệt nhất. Reuters, AFP đưa tin ngày 23 tháng 10, Tổng thống Nga Putin đã gửi lời chúc mừng nhiệt liệt nhất tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người vừa được bầu làm Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp. Theo một tuyên bố trên trang web của Điện Kremlin, Tổng thống Putin nhấn mạnh kết quả của đại hội đảng khẳng định quyền lực chính trị tối cao của ngài cũng như sự thống nhất của đảng mà ngài lãnh đạo nhà lãnh đạo nga bày tỏ mong muốn tiếp tục đối thoại xây dựng và hợp tác chặt chẽ nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với trung quốc ngoài ra tổng thống putin bày tỏ tin tưởng việc ông tập cận bình tái đắc cử sẽ tăng cường vị thế của trung quốc trên trường quốc tế cũng như giúp bắc kinh thực hiện các kế hoạch đầu tư và phát triển quy mô lớn trong nước trước đó hồi tháng 2, hai nhà lãnh đạo nga và trung quốc đã ký thỏa thuận đối tác không giới hạn chỉ ba tuần trước khi moscow